về cái um, cách ờ, chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp này nó hiệu quả như thế nào bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem cái sự hiệu quả của cái nắp bộ nắp tài xỉu camera này khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái nắp này vào thôi và cái nắp này rất là đẹp nhẹ đẹp đây nó là một cái sản phẩm chơi ờ, tài xỉu ờ, mới nhất 2019 2020 hiện nay tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em về cái sự hiệu quả của cái bộ nắp tài xỉu camera này và lát nữa tôi sẽ thử cho anh em một số test thử cho anh em xem một số um, cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của nó nữa khi vào chơi anh em chỉ cần đưa cái nắp này vào và đưa cho người ta làm cái hoặc anh em làm cái cũng được ở bên ngoài chúng ta sẽ cầm cái màn hình này khi cầm cái màn hình chúng ta có thể bấm là nút xanh này hoặc là nút đỏ một trong hai cái nút này là chúng ta có thể nhìn thấy ở bên trong nó là về tài hay về xỉu khoảng cách từ cái nắp này cho đến cái màn hình này nó rất là xa đứng từ 4 đến 5 mét chúng ta vẫn có thể quan sát được cũng có thể anh em sử dụng cái nắp à, muốn xa hơn chúng tôi sẽ bố trí cho anh em cái màn hình dây thì quan sát được từ 50 cho đến 100 mét bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem Đó, như bây giờ anh em nhìn này 145 này qua cái màn hình này thì nhìn nó sẽ hơi bị mờ một chút vì nó bị um, khúc xạ ánh sáng nó xin lỗi 135 tôi nhầm nó hơi bị ờ, khó nhìn nhưng mà khi anh em nhìn thực tế thì rất là dễ nhìn nhé bây giờ 136 anh em này Đấy, xỉu 10 này. chính xác rồi. vẫn là 136 anh em đó tiếp tục vẫn là xỉu 10 nhé đúng không? bây giờ là 245 này khi tôi để cái màn hình gần thì nó sẽ khỏi cho anh em khó quan sát đây 245 anh em nhìn rõ nhé Đấy, tuyệt đối luôn như chắn này 146 Đấy. về cái độ sắc nét của nó thì rất là rõ ràng và sắc nét chỉ cần khi anh em đưa vào thôi như chén này bảo này bảo tam anh em này Đó. tôi sẽ để ghé ghé cho anh em dễ nhìn Đấy. khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái nắp này vào và cái điều đặc biệt ở cái nắp này thứ nhất này về cái à, hình thức bên ngoài thì rất là đẹp nó giống như một chiếc nắp sơn đây nó là cái nắp nhang mũi đây nó giống như một cái chiếc nắp nhang mũi hoàn toàn hoàn toàn bình thường à, còn điều đặc biệt hơn đó chính là sử dụng cái sạc đế từ không dây này khi anh em sạc chúng ta chỉ cần đặt cái nắp vào như này thôi đó. bây giờ đèn lúc trước nó đang màu xanh bây giờ đang chuyển chuyển sang màu ờ, màu đỏ nhỉ đó nhấp nháy đèn màu đỏ này. khi nào không sạc nữa chúng ta có thể rút ra nó lại chuyển màu xanh đặt vào nó lại chuyển màu đỏ đấy là về cái cách sử dụng như thế còn một điều nữa là khi à, chúng ta không chơi thì chúng ta chỉ cần để màn hình ngoài cái này thì hoàn toàn không có kim sạc nhé anh em yên tâm hoàn toàn không không có kim sạc mà sử dụng là sạc đế dây sạc từ công nghệ 4.0 à, hiện nay một điều đặc biệt nữa đó là cái nắp này thì hoàn toàn không dính không hít gì cả tôi sẽ dùng cái cục 500 ờ, này tôi thử cho anh em xem đây. Đó. hoàn toàn không dính không hít nếu như cái nắp ngày xưa thì tất nhiên là sẽ bị dính bị hít nhưng cái nắp này tôi có thử bằng 500 trắng nhé cũng hoàn toàn không dính không hít gì cả anh em hoàn toàn khi sử dụng còn dĩa nắp thì hoàn toàn bình thường rồi tôi sẽ thử cho anh em xem một vài chén nữa khi đặt xuống cái đây như bây giờ một một sáu khi anh em ờ, thấy nhà cái người ta lắc này cầm lắc này là anh em bấm giữ nút luôn đó, bây giờ bão tứ này bão bốn đó. khi anh em thấy nhà cái người ta à, lắc cái đấy chúng ta sẽ đặt chúng ta sẽ bấm luôn cái màn hình lúc đó chúng ta có thể biết được bên trong nó là tài hay là xỉu rồi anh em hoàn toàn ờ, yên tâm khi sử dụng thời gian xài pin rất là lâu từ